sang bên xưa vẫn mong trong nóng trong vô vọng mà đắng cây còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay cảm thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ vừa văn thơ ghi vào trang vỡ thoa ban giờ cánh sông xưa nơi bình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng em quên lý do cửa và tim gan nỗi buồn anh đếm nó từng bị đắng cột say trong miên man là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó sao em đi mãi vẫn không về nhiều lần quan tâm trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp cây đa quê sông nước em đi còn ai đã trải lòng em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta nóng lá đột nhiên mong ngày anh đợi mặc cho bão táp hay mưa xa phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cố không để dừng hàng mi ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ân thương nhớ ly bi lá lăn vương hạt sương mà sao nay có nhân người thương giờ đây cũng phải đến với sau trơn cao Khóc cho nhau một lần rồi thôi Không gặp nhau nữa đâu Bên sông xưa nơi bình thường ngồi Cạnh bên nhau rất lâu Áng mây bay ngang trời tựa như Ân tình trôi thế thôi Lòng không nói Nhưng sâu bên trong tim đau nhói miếng chẳng môi Câu ngọt ơi nghe đau nói khi em buông bỏ đi chữ tình Để rồi người bước rồi vượt qua lúc xưa trao nhau bước tư tình Tiếng đàn còn tất tình tình tan Gió đúng đưa án mây hồng Hơi men còn vương kẻ chán cũng cần nhớ về người tương thức say nồng Anh có gió nhanh nhành đung đưa em bỏ quên à. này phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta hiên ý ngỡ như rằng